Livestream và quay phim sự kiện ngoài trời cần chú ý những gì? Hiện nay, livestream đang ngày càng trở thành một hoạt động phổ biến với người dùng trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay YouTube. Không chỉ đơn thuần dùng để chia sẻ cảm xúc hay trải nghiệm của một cá nhân, livestream còn được sử dụng như một giải pháp truyền thông hoàn hảo để quảng bá sản phẩm và công khai các sự kiện. Với công nghệ phát triển cùng nhu cầu livestream tăng cao, livestream ngoài trời cũng được rất nhiều người lựa chọn. Vì vậy, Icon Media xin chia sẻ đến bạn những điều cần lưu ý khi livestream cũng như là quay phim sự kiện ngoài trời. 1. Hiểu rõ không gian quay và lượng khách của sự kiện, việc quay chụp ngoài trời rõ ràng sẽ mang lại nhiều khó khăn và trở ngại so với quay chụp trong nhà, từ việc phải tiếp cận và điều chỉnh các điều kiện xung quanh đến việc xử lý môi trường ánh sáng tự nhiên sao cho hợp lý. Nhưng bù lại, nếu như chúng ta biết cách xử lý các vấn đề này, kết quả thu được chắc chắn sẽ sinh động hơn, giúp đem đến cảm giác tươi mới, chân thật. Trước hết bạn cần nắm rõ không gian quay để quyết định số lượng máy quay cần thiết. Giả sử đối với sự kiện cỡ vừa với tầm 200, 300 khách mời thì chúng ta sẽ cần từ 3, 4 máy quay để lấy được các góc hình khác nhau. Bên cạnh đó, ánh sáng cũng cần được xem xét kỹ lượng để có những phương án xử lý kỹ thuật hợp lý. Nếu chụp vào những lúc trời quá nắng hay đêm tối thì bạn nên có những thiết bị phụ trợ như tấm chắn nắng hay chuyển chế độ chụp ảnh đêm. 2. Dựng mái che cho khu vực kỹ thuật, do quay chụp cho sự kiện tổ chức ngoài trời nên bạn sẽ ít nhiều bị phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó. Vì vậy hãy đảm bảo có mái che cho khu vực xử lý kỹ thuật để bảo vệ máy móc khỏi trời nắng nếu làm ban sáng hoặc tránh mưa trong trường hợp trời mưa đột ngột. 3. Tính toán các góc máy cho hợp lý, bạn cần tính toán các góc quay để đặt máy ở nơi hợp lý, từ đó có thể bao quát được toàn bộ sự kiện. 4. Trang bị dây cáp phù hợp và bộ đàm cho ekip. Với sự kiện quy mô cỡ vừa được tổ chức ngoài trời, chắc chắn các máy quay sẽ được đặt khá xa nhau. Vậy nên bạn cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo độ dài của dây cáp tín hiệu được chuyển từ máy quay về khu vực kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc đặt máy ở các vị trí khác nhau sẽ gây trở ngại trong việc trao đổi thông tin giữa các nhiếp ảnh gia với nhau và với khu vực kỹ thuật. Vì vậy ekip cần được trang bị bộ đàm để đảm bảo thông tin được trao đổi một cách kịp thời và thuận tiện nhất. 6. Chuẩn bị các phương án dự phòng. Icon Media khuyên bạn nên có những kế hoạch và thiết bị dự phòng tại chỗ, tránh trường hợp lỗi kỹ thuật gây ảnh hưởng đến kết quả và tốn kém thêm một khoản chi phí. Khi chuẩn bị đồ đặt thiết bị để mang đến sự kiện, bạn nên mang dư một số thiết bị như ổ điện. Đường điện và đường truyền Internet cũng phải được kiểm tra kỹ trước khi vào buổi livestream, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm quay ở mức cao nhất để giúp bạn áp dụng giải pháp truyền thông này một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Icon Media triển khai dịch vụ livestreaming cho rất nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm cả livestream bán hàng quần áo thời trang cao cấp. Với thế mạnh của đội ngũ nhân lực nhiều năm kinh nghiệm quay phim, chụp hình trong các sự kiện, cùng các trang thiết bị hiện đại tiên tiến, phục vụ và đáp ứng nhu cầu livestream của quý khách hàng, Icon Media luôn đảm bảo đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí cho một buổi livestream phát trực tiếp.